Giang xin kính chào các bác anh chị cùng toàn thể mọi người đã luôn tin tưởng kênh là người bạn đồng hành trên con đường mà Giang đi làm thiện nguyện à, Hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, khu vực à, của nhà Giang Thì à, quý các anh chị cũng đã xem video của nhà chị Chua thì Giang cũng mới san được cái nền thôi Chứ mình cũng chưa có thời gian để làm ấy Thì à, hôm nay thì Giang trở về à, cái à, nơi mình sinh ra cái cội nguồn thì à, hôm nay thì Giang cũng muốn chia sẻ tới các anh chị biết về cái, cái cái nhà vệ sinh của Giang trong thời gian vừa qua ấy, thì Giang có đăng một cái clip về cái à, nhà vệ sinh của Giang thì Giang có nhận được một cái tin vui rất là vui luôn từ uh, à, quý cô anh chị Mạnh Thường Quân đó là chị uh, Phạm Thị Vân có gửi cho Giang là 200 đô đấy đổi ra là 4 triệu sáu uh, chị muốn ủng hộ Giang là một cái uh, tách nước và đường ống dẫn nước thì qua đây thì Giang cũng muốn là chia sẻ tới à, mọi người và qua đây thì Giang cũng muốn gửi một lời chân thành uh, sâu sắc nhất tới uh, chị Phạm Thị Vân ở bên USA đã có món quà gửi cho bản thân Giang và không những uh, chị Vân mà còn rất là nhiều quý cô bác anh chị Đấy, uh, trong và ngoài nước đã ủng hộ Giang suốt một chặng đường là một năm Giang đi làm tình nguyện và hôm nay Giang thật sự là rất rất rất là vui luôn của anh chị và hôm nay Giang muốn chia sẻ thì các bạn anh chị là Giang cũng đã mua được cái tét nước và mình cũng đã mua cái uh, gạch ốp lát của các bạn anh chị ạ Đấy thì hôm nay Giang muốn chia sẻ và nhà vệ sinh của Giang làm đến đâu thì uh, mời uh, các bạn anh chị cùng uh, theo dõi nhé <coughs> cái khu vực mà hiện tại là Giang đang đứng đó là trước cửa của nhà Giang nhé quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé để như video mà cũng cách đây là lâu vài tháng này thì Giang cũng từ Hà Giang về cũng à, đã ghi hình và quay căn nhà của gia đình Giang cũng như là bố mẹ của Giang để quý cô anh chị xem video trước cũng đã biết rồi thì hôm nay thì à, Giang về nhà là chủ yếu là mua cái tét nước món quà của chị à, Phạm Thị Vân ở bên Mỹ có gửi cho Giang ấy là chị muốn ủng hộ Giang là cái tét nước và ống nước thì Giang cũng đã mua rồi hôm nay thì Giang mới có thời gian để ghi hình cho mọi người cùng à, theo dõi và xem thì cái à, tét nước này thì à, Giang mua là cái tét nước là một khối rưỡi cái số tiền là 3 triệu hai nhé các anh chị nhé đấy là tét Tân Sơn là loại đắt nhất rồi đó thì căn nhà vệ sinh của Giang thì cũng chưa được uh, hoàn chỉnh uh, cho lắm cũng chưa có thời gian ấy thì vì uh, trong thời gian vừa qua thì thợ cũng bận khá là nhiều công việc là cuối năm để đi xây tảo mộ cũng như là cho ông bà và công việc của mọi người nữa thì Giang đã mua đầy đủ tét nước đây rồi và đây là những cái viên gạch ốp lát trong nhà vệ sinh thì Giang cũng uh, mua kèm theo luôn Đó, qua đây thì Giang cũng uh, rất là cảm ơn chị uh, Phạm Thị Vân đã có món quà gửi uh, dành tặng riêng cho bản thân uh, Giang cũng như là gia đình Giang những cái món quà này không nguyễn của chị uh, Phạm Thị Vân mà còn rất là nhiều quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trước đó cũng đã gửi tặng cho Giang những cái món quà những cái uh, hiện vật cũng như là những cái tinh thần thì Giang rất là trân quý cái điều đó và Giang luôn giữ bên mình và qua đây thì Giang cũng uh, gửi lời cảm ơn tới uh, rất là nhiều quý cô bạn anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước và quý thính khán giả trên kênh của Giang đã luôn luôn là theo dõi là đồng hành và ủng hộ chia sẻ cho Giang đây là căn nhà của Giang nhé các bạn anh chị nhé Thì căn nhà này cũng là căn nhà gỗ Được hơn 30 năm nay rồi thì lúc mà mình à, học xong thì à, cũng à, tích góp được một chút tiền để làm căn nhà gỗ và đến hiện tại bây giờ sau khi mà một năm thì Giang đi làm thiện nguyện ấy thì cũng tích góp được một chút tiền để mà làm cho bố mẹ căn nhà vệ sinh các anh chị ạ thì uh, giờ sau đây mình sẽ ra phía đằng sau căn nhà các anh chị đây là khu vực phía đằng bên nhà vệ sinh mà Giang đang làm đấy nhá các bác chị nhá Đây thì thợ uh, chủ yếu là vào áo ở à, phía bên ngoài và phía bên trong các bác chị ạ Và mình cũng đã xây được cái uh, chân uh, để tét nước rồi các bác chị này Chắc thì trong vòng một tuần nữa mình sẽ cố gắng là hoàn thành Để uh, có cái chỗ uh, cho bố mẹ là sử dụng Nó thuận tiện hơn Rồi um, ngày trước cái khu vực nhà vệ sinh của Giang ấy thì là dùng mình hay ở quê mà cũng anh chị biết rồi là là mình hay dùng cái nhà vệ sinh là phân khô ấy để mình có thể là sử dụng vào cái vấn đề là bón uh, phân cho nông nghiệp này lúa này hoa màu này cũng như nông thôn là bà con là ai cũng phải có như vậy hôm nay thì mọi người mới đang vào áo phía đằng sau đằng sau thì ở phía đằng trong này cũng anh chị là thấy mọi người cũng đã vào áo thì mình về cái này thì mình cũng chỉ giao cho các anh ờ, thợ làm thôi chứ mình cũng ờ, bảo làm thiết kế được của mình ờ, là như vậy còn cái mua cái gạch ốp lát thì mình cũng đã mua rồi Đó, mình sẽ dùng cái cái bình nóng lạnh của bạn chị ạ là dùng bằng điện đấy cái bình đấy là 2 triệu 7 đến 3 triệu là cái bình đắt nhất còn lại mà nó trung bình là khoảng một triệu bảy thì mình mua cả hai triệu bảy cố gắng làm cái nó nó tốt tốt để nó bền hơn đấy đây còn cái dưới này hôm trước mà các anh chị xem là, là cái nắp bể phốt thì mình cũng đã đổ thợ cũng đã đổ xong và cũng đã đặt tấm đan lên rồi đó còn phía đằng ngoài cái bể phốt này thì các anh chị là mình cũng bảo là thiết kế mà người thiết kế là một cái vòi bên này một cái vòi bên này để là hai cái vòi để để mình sau này mình có ờ, rửa ờ, thức ăn này rau hoa quả chế biến cái đồ thức ăn ấy ở phía bên này nước này nó sẽ tràn ra bên này thì hệ thống nước thì mình cũng ờ, làm là đây rồi mình cũng chứ nói chung là thợ mọi người thì cũng chưa có thời gian để mà lắp ấy đúng không chị cái này thì hệ thống nước này mình sẽ chảy ra ngoài vườn của mình ra đằng sau phía bên kia của các anh chị nhá là có một cái mương nho nhỏ đấy kẻ đây phía đằng sau thì các, anh thợ đang làm vào áo dưới đằng sau này liều khoảng một tuần nữa xong hết không anh Nhân? Tầm tuần nữa Tầm tuần à? Vâng, vì còn nhiều công việc khác rồi rồi rồi nói chung là cố gắng nơi cái đây cũng là mình thì anh em thợ là cũng là thợ quê cả thì ờ, mọi người cũng đã bận thời gian này tết đi mải uh, ờ, thì ờ, cũng làm công trình khác nhiều nữa việc gia đình này cá nhân này để có thể lo cho gia đình này các con cái nên đâm ra là anh cũng chưa có thời gian để mà hoàn thiện nó nó ngay được trước video hôm trước thì ờ, cũng anh chị xem là lúc đấy mình đang bắt đầu là ấy đó đào cái cái bể phốt ngày nay thì các anh mới có thể rảnh làm tiếp là vào áo cái đằng trong và phía bên ngoài và Giang cũng nhận được cái sự ờ, comment đóng góp ờ, của quý ba anh chị khán giả rất là tích cực ở nhà tắm này thì cũng đã cao rồi à, cũng là, là, là, là, là chiều cao này là, là hợp lý rồi và chiều rộng của cái nhà vệ sinh là một m hai nhà tắm là 2 mét anh chị cũng bảo là, là, là um, cao và nó rộng và thoáng ấy thì mình cũng rất là cảm ơn qua cái sự đóng góp ý kiến của mọi người mà thật sự mà nói thì các anh chị à, nói chung là mình có đi à, giúp rất là nhiều uh, những hoàn cảnh khó khăn rồi những à, mảnh đời bất hạnh thì ngay đến chính bản thân mình thì đến hiện tại bây giờ mình mới có thể có một chút để giúp cho gia đình thì rất là nhiều quý cô bác anh chị comment ở phía dưới là cũng là mình phải mà có cái gì đó để giúp cho bố mẹ và báo hiếu gia đình thì mới đó là người con thì à, thực sự là Giang cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà mà được uh, những anh chị khán giả à, comment phía dưới động viên mình cũng khá là nhiều và nhất là các cô các bác các anh các chị Đấy, chị mạnh thường quân đã gửi những cái món quà từ vật chất này cũng như là những món quà tinh thần đấy cho bản thân à, mình rất là cảm ơn cái điều đó và mình trân quý cái điều mà mọi người đã dành tặng và trong thời gian tới thì à, cũng gần Tết rồi quý ba anh chị ạ à. hiện tại thì cũng bước sang tháng 1 rồi thì còn không khoảng đến một tháng nữa đâu là, là Tết rồi nên mình cũng chưa có cái ờ, chương trình gì lắm nên mình sẽ cố gắng là làm cái con đường và làm một số cái cái cầu ấy cái con đường uh, ở trên bản háng trắng lừ ấy mình sẽ cố gắng làm xong sau đó thì khoảng một ngày tết thì mình có thể mình sẽ có cái chương trình là lên uh, chúc tết cho tất cả các cháu nhỏ nha và các bạn và giang cũng nhận được cái uh, món quà của chị linh ở bên usa là cũng muốn là gửi tặng cho thôn bản các cháu là một bữa ăn ngày Tết Và Giang cũng nhận được à, một cái à, tin nước của chị ở Quy Nhơn là cũng muốn gửi tặng cho các cháu những bộ quần áo Tuy nó cũ thôi nhưng mà lá lành thì đùm lá rách các bạn có những nơi các bà con ở trên vùng cao không có áo để mà mặc ấy hiện tại thì giang cũng chưa chưa nhận được thì à, các chị mới bắt đầu gửi thôi hai là chị Cẩm Phấn ở trong Đà Lạt thì có gửi cho đồ của Giang hơn 10 ngày nay rồi nhưng mà Giang vẫn chưa nhận được ở qua đường lưu điện đấy phía bên này thì uh, các anh đang lắp cái hệ thống điện cho các anh chị điện là mình uh, phía là nằm trong hết đấy. Rồi cái vị trí này là để để cho cái, cái, cái bảng ấy đúng không nhỉ át đúng không át mát đúng không chín này phía đằng trong này thì mình cũng bảo các anh ấy là lắp riêng cái cái um, chỗ mà rửa mặt đấy các anh chị để mặt rửa tay đánh răng này à, sẽ đi ờ, riêng một cái ờ, vòi hoa sen thì cũng sẽ đi riêng các anh chị nhé Đấy, cái bình nước nóng này nó nằm ở vị trí này cao nhất cái này trước là do mình tiết kiệm <laughs> mình lấy của cái nhà, nhà cũ ấy sau này mình sẽ sơn lại cái này cái màu nó sáng này. trong này mọi người cũng lấy cân bằng hết mặt bằng xoan nói chung là cũng phải trong khoảng một tuần để mà hoàn thiện toàn bộ lắp đặt hệ thống của anh chị ạ không đục vào hai cái đục này được không? Máy ra Điện bên này thì là chỗ ờ, rửa rau rửa bát như nãy mình nói Hai vòi ra đấy nói chung là đất ở quê nhà mình thì nó rộng các anh chị ạ không như đất thành phố thì nó là hẹp nên nhiều các anh chị là à, comment phía dưới là làm căn nhà như kiểu à, nhà biệt thự nhà vườn ấy. <laughs> thật sự là mình có tiền thì mình sẽ làm được thôi mọi người đất rộng nó làm nên sau này thì mình chắc chắn là mình vẫn phải để trồng rau cây ăn quả Này anh em cũng đã xoa xong phía đằng sau chút nữa thôi À, vâng Đấy à, như cô bác chị à, xem video trước thì à, Giang cũng đã ghi hình Và ngày hôm nay thì à, mọi người mới uh, vào cái áo ở phía bên mặt uh, của cái nhà vệ sinh nha cô bác anh chị nhá thì trong uh, vòng uh, 1 2 ngày tới nữa thì uh, sẽ ốp lát nhỉ. À, anh Hiên nhỉ? Mai mai. Mai. Mai à? Mai ốp lát luôn à? À đây à. Thế là mai là là theo như anh Hiên nói thì uh, quý anh chị ạ à, là sẽ ốp lát luôn ở trong và ngoài. Thì uh, qua đây thì Giang muốn chia sẻ tới uh, quý anh chị cùng toàn thể mọi người biết thì cái ờ, nhà vệ sinh của mình cũng đã sắp hoàn thành và qua đây thì Giang cũng ờ, không biết nói gì hơn biết gửi đến ờ, tất cả mọi người một lời tri ân chân thành sâu sắc nhất khi mà mọi người đã luôn tin tưởng à, kênh và ủng hộ Giang trong quá trình mà Giang đi làm thiện nguyện và đợt tới thì quý ban anh chị đã nói rồi là Tết thì Giang sẽ cố gắng là làm sao mà cho một cái Tết năm nay là nó ấm cúng hơn và mình sẽ có cái lịch trình Tết là Giang sẽ lên bản để à, đi tặng quà các cháu và lì xì cũng như là một bữa cơm à, mừng năm mới cho bà con dân bản nơi vùng khó khăn cũng như là của tấm lòng của chị Linh là muốn gửi cho bà con Đấy, có hỏi Giang trước rồi thì à, cũng vài hôm nữa thì à, chị sẽ gửi tiền cho Giang ấy bây giờ Giang chưa nhận được và cái món quà của à, chị à, ở trong Quy Nhơn là muốn gửi à, cái áo ấm cho bà con đó. Và cũng rất là nhiều luôn Đây Giang cũng à, chia sẻ tâm sự là có rất là nhiều quý ba anh chị trong vòng nguồn nước đã từng theo Giang suốt một chặng đường là một năm rồi và đến ngày hôm nay thì Giang mới có thời gian là để làm cái à, nhà tắm của Giang còn căn nhà thì Giang cũng chưa biết là khi nào mà Giang làm Giang sẽ cố gắng là trong vòng một năm mình đi làm nếu mà mình có tiết kiệm được thì Giang sẽ làm căn nhà nó nho nhỏ thôi cái cấp 4 để cho gia đình bố mẹ cũng như là anh em sau này mọi người đến nhà Giang chơi thì à, còn có chỗ à, ăn chỗ nghỉ chỗ ngủ ấy thì hôm nay là làm đến đây thì các anh chị à, là, ấy đã biết rồi đợi một vài hôm nữa mà xong ấy căn nhà vệ sinh của Giang này Giang sẽ quay lại ghi hình lại toàn bộ Đấy, từ chi tiết từ trong ra ngoài thứ ba anh chị cho một người à, biết thôi mình thì cũng không phải là khoe mẽ hay như thế nào cả thì vì là mình có đi làm ấy, nhiều ấy mình phải nghĩ về gia đình nữa Đấy, trong vòng vài hôm tới nữa thì giang sẽ ngày mai là giang sẽ lên một con trải để tiếp tục con đường và làm cái um, cầu và giang cũng nhận thêm được của cô thái ở hà đông là có hà nội hà đông hà nội thì à, có gửi cho thêm làm cầu là một triệu đồng đó giang cũng đã nhận được hết rồi và của cô uh, có à, nick Facebook là Nguyễn có gửi cho Giang qua của anh Sơn là 200 đô ủng hộ người nghèo đổi ra 4 triệu 6 thì mình sẽ dùng số tiền đó để vào làm nhà chị uh, à, chua mù nhé các anh chị nhé thì Giang hôm nay chia sẻ được như này thôi thì chắc có lẽ là Giang cũng uh, xin phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay ở đây uh, xin chúc các bác anh chị cùng toàn thể mọi người uh, có một buổi tối thật vui vẻ à, hạnh phúc bên gia đình người thân cũng như là chia sẻ và đăng ký khi nào khi có bạn anh chị nào chưa đăng ký thì đăng ký cho Giang và chia sẻ cho Giang một cái like và nhớ là ấn vào nút chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của Giang à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người